truyền số từ số sinh nếu nghĩ là số từ sinh cho đời trần gian khắp bên nơi nơi sầm mi xây lễ vật vật thình mở chúa thiên chúa về chắc giáng dương tòa kỳ cho bách bách bệnh bệnh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 cầu trình nhà cây dầu trình các đệ tử sân lên trước trình phật thánh sau trình lên vua cha trình nhà sao mà nhìn đi bắt bắt bờ đẹp như đẹp như sao đâu ngân là à. như trăng giảm tháng tám như là sao mai chốn đẹp như tô nữ sáng ngày y đào tiên thanh liều thanh tân nó là hoa tiền lý tuổi vừa mười tám nụ phần xuân đón ánh nắng ban শরীর có xuống nguyện hồ xem bói thật này cửa nhà ra sự năm nay ý duyên chồng vợ nguyên do